Chiều ngày 19 tháng 8, tại buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19, Đại tá Nguyễn Tấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua xác minh, tài xế Lê Phúc Hậu điều khiển xe tải được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh cấp giấy phép lưu thông ưu tiên vận chuyển con giống thực phẩm. Xe này đã chở 36 thi thể trong 2 ngày với hai chuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên. Nhà hỏa táng này do công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng Viên quản lý, ông Bảo nói. Ông Bảo thông tin thêm, còn 10 thi hài thì nhà hỏa táng ở Bến Tre xác nhận là không có, Tài xế Hậu khai có 36 thi thể, lực lượng đang xác minh lại 10 trường hợp này. Theo ông Bảo, tài xế Hậu đã vi phạm quy định của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh, vi phạm quy định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, không tuân thủ quy định về vận chuyển thi thể của người mắc bệnh truyền nhiễm. Ông Bảo cho rằng việc di chuyển thi thể qua nhiều địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng rất lớn, với các chốt kiểm dịch chưa kiểm tra chặt chẽ tài xế có thể lợi dụng ưu tiên luồng xanh để chở thi thể. Cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ và xử lý trách nhiệm hình sự, ông Bảo nói. Liên quan đến vụ việc này, ông Bảo cũng chia sẻ với các gia đình có người thân mất do Covid-19. Bộ Tư lệnh thấu hiểu mất mát đau thương với những người có người thân qua đời. Bà con lo lắng muốn nhanh chóng đưa đi hỏa táng để thờ cúng chu toàn đạo lý với người đã mất. Ông Bảo nói và cho biết hiện Bộ Tư lệnh được giao phối hợp quản lý bảo quản, hỏa táng thi hài, bàn giao cho cốt người tử vong về với gia đình. Bộ Tư lệnh đã lập 7 đội công tác, chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các quận huyện, mỗi nơi lập một đội tiếp nhận, xử lý thi hài bệnh nhân. Căn cứ vào số lượng thi hài để xử lý, phân luồng về các cơ sở hỏa táng, nếu quá tải thì sẽ đưa thi hài vào khu vực bảo quản, thường xuyên chăm lo, cúng cơm, nhang khói và bàn giao đến từng gia đình chu đáo nhất. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh sẽ tiếp tục cố gắng phối hợp với cơ quan chức năng tận tình chu đáo, mong muốn bà con yên tâm, không nóng vội, làm sai quy định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có thời điểm có thể chậm trễ, nhưng bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh xem người mất vì Covid-19 như người thân của mình để bảo quản, giữ gìn, khâm liệm, hỏa táng cẩn thận theo đúng quy định, trang trọng chu đáo và sớm nhất có thể, ông Bảo nói. Trước đó, lãnh đạo công an thành phố Bến Tre cho biết đơn vị đang xem xét cũng có hồ sơ xử lý đối với tài xế Lê Phúc Hậu, 28 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long theo quy định. Theo đó, Ông Hậu là tài xế xe tải được cấp giấy ưu tiên hoạt động trên luồng xanh, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 từ ngày 13 tháng 8. Sáng ngày 15 tháng 8, ông Hậu lái xe chở 18 thi hài từ thành phố Hồ Chí Minh tới cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre để hỏa táng, chưa có hợp đồng trước với cơ sở. Những thi hài này có nhiều địa chỉ khác nhau tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 13 trường hợp tử vong do Covid-19. Ông Hậu cho biết đã ghé hai cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng đã quá tải nên chở xuống Bến Tre. Khoảng 16 giờ cùng ngày 15 tháng 8, cơ sở hỏa táng này đã tiếp nhận thêm 10 thi hài từ thành phố Hồ Chí Minh cũng do tài xế hậu chuyển đến. Sau đó khoảng 0 giờ 30 ngày 16 tháng 8, cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên lại tiếp nhận thêm 18 thi hài từ thành phố Hồ Chí Minh do ông Hậu chở tới. Trong khoảng từ 9 giờ ngày 15 tháng 8 tới 0 giờ 30 ngày 16 tháng 8, Công an xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre nhận thông tin từ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên có tiếp nhận tổng cộng 46 thi hài từ thành phố Hồ Chí Minh tới hợp đồng hỏa táng. Cơ quan chức năng phát hiện 41 trên 46 thi hài đã tử vong do mắc Covid-19. Tới 7 giờ ngày 16 tháng 8, cơ sở này đã hỏa táng được 18 trên 46 thi hài nên đã thống nhất để lại cho cơ sở tiếp tục hỏa táng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.